Sau này em sẽ gặp được rất nhiều người Nhưng chắc chắn rằng em sẽ chẳng gặp được ai giống như anh nữa đâu